à, nguyên nhân tiếp theo đó là do bạn cho cá ăn quá nhiều bởi vì khi mà bạn cho cá ăn quá nhiều á, thì sẽ khiến cho à, nước của cá mau dơ và điều này sẽ làm một điều gián tiếp dẫn đến cho cá bị bệnh về mắt Nguyên nhân tiếp theo nữa là nguyên nhân dễ hiểu đó là do hệ miễn dịch của cá bị suy giảm về hiện hệ miễn dịch của cá bị suy giảm thì nó có rất là nhiều nguyên nhân ha nó không phải là một ngày một bữa mà khiến cho cái hệ suy hệ miễn dịch của cá bị suy giảm mà nó sẽ do nhiều nguyên nhân ví dụ như là à, chất lượng nước của bạn không được đảm bảo nè hệ thống lọc của bạn không có à, chất lượng nè khiến cho nguồn nước bị dơ nè à, bạn cho ăn quá nhiều khiến cho nước bị bẩn và cứ nhiều lần à, cái sự mà môi trường nước à, không được đảm bảo môi trường nước bẩn như vậy nó lặp lại nhiều ngày thì sẽ khiến cho ảnh hưởng đến đến hệ miễn dịch của cá và cá nó sẽ bị à, suy giảm và như vậy thì rất là dễ khiến cho cá bị bệnh mắc lòi mắc đục Nguyên nhân cuối cùng đó là cái bệnh này nó cũng rất là thường hay được xảy ra đối với chú cá bị lão hóa à, có nghĩa là những chú cá bị già rồi á